Xin chào tất cả anh em Clip ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về một cái cách chơi tài xỉu Một cái mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả và có tính chính xác đến 8 cho đến 90% Khi chúng ta sử dụng bộ hột tài xỉu này chúng ta có thể lắc hột đi theo ý của mình Và bộ hột này thì cam đoan với anh em 100% là không tang Đây chính là cái bộ hột tài xỉu nhẹ Nó dựa trên nguyên lý và cũng như cách thức hoạt động của cái bộ hột tài xỉu bay mà trước đây tôi đã giới thiệu với anh em nhưng mà những cái ưu điểm của cái bộ hồ tài xỉu nhẹ này nó khác với bộ hồ tài xỉu bay trước kia bộ hồ tài xỉu bay trước kia khi lắc thì tay à, con gọi là người chơi người ta sẽ để ý đến tay của chúng ta nhưng với bộ cái à, bộ hồ tài xỉu nhẹ này thì dù tay con người ta có để ý đến tay thì cũng không thể biết được là chúng ta đang giữ hột hay là lắc hột đi đây nó là một cái mẹo chơi tài xỉu cách đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả anh em nào muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu nhẹ này thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình tôi xin ờ, nhắc lại cái số điện thoại của tôi là 0844 555 559 anh em có thể ờ, gọi điện trực tiếp cho tôi hoặc là kết bạn Zalo với tôi qua số điện thoại ờ, trên số điện thoại là 0844 555 559 bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em về cái cách lắc cái bộ hồ tài xỉu nhẹ này khi chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ đi hột đi rất là đều và không cần phải lắc mạnh tay nó sẽ đi chén tài chén xỉu còn nếu như muốn giữ hột chúng ta vẫn có thể giữ được bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem và sau đó tôi sẽ test thử qua nam châm cũng như là dọi đèn cho anh em xem trận trước nói đang là bão tứ anh em nhé 3 tháng 4 bây giờ nó xuống xỉu xỉu số 7 bây giờ lại qua 553 tài số 13 bây giờ lại xỉu xuống ờ, xỉu số 8 giờ lại qua tài số 15 663 ờ, giờ lại xuống xỉu số 9 nó rất là nhẹ không cần anh em phải lắc mạnh tay mà lắc rất là nhẹ thôi hột nó vẫn đi bình thường bây giờ nó là xỉu số 9 này Đó, giờ lại qua tài 554 tài số 14 đấy là khi chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ đi chắn tài chắn xỉu rất là đều hột còn nếu như muốn giữ hột bây giờ tôi sẽ à, lắc giữ hột cho anh em xem đang là tài số 14 đúng không ạ bây giờ tôi sẽ giữ hột Đó, 345 tài số 12 346 tài số 13 256 vẫn là tài 443 tài số 11 tiếp tục vẫn là tài nhé 246 tài số 12 tiếp này 335 tài số 11 bây giờ tôi sẽ lắc uh, xuống xỉu và tôi sẽ giữ xỉu Đó, 662 tại, xỉu số 10 tôi sẽ giữ xỉu 123 xỉu số 6 ấy. Vẫn là 123 Vẫn là xỉu số 6 như chén trước 235 xỉu số 10 144 xỉu số 9 này. 113 xỉu số 5 244 xỉu số 10 tiếp Đó, Bây giờ nó sang tài số 12 345 vừa rồi tôi cũng đã giữ tài và giữ xỉu cách lắc thì rất đơn giản thôi bình thường cái bộ hột tài xỉu bay trước kia thì chúng ta phải lắc mạnh tay như này đó nhưng mà với cái bộ hột tài xỉu nhẹ này thì không cần phải lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ hột vẫn đi mà vẫn có thể giữ hột được anh em thấy đúng không còn bây giờ tôi muốn cho hột đi tôi sẽ để những thế hột khó ví dụ như là 556 thường thường những hột như này thì ờ, tay con người ta rất thích là đánh về tài gọi đánh đứng nhưng mà với cái bộ hột tài xỉu nhẹ này tôi vẫn lắc cho hột đi bình thường rất là nhẹ tay không cần phải mạnh tay đó lên bão nhị luôn từ 556 lên bão nhị hoặc là bão nhị này, hai tôi sẽ lắc qua tài đây, tôi để lại thế hột 3 hai tôi sẽ lắc qua tài đúng chưa hột vẫn quay tròn trên dĩa anh em từ bão nhị bây giờ qua tài số 12 vẫn là tài xuống xỉu luôn này anh em thấy nào hột đi rất là khôn hột rất là đều hột bây giờ tôi sẽ thử qua 500 đây nó là cái bộ hột 500 anh em này với hột châm thì tất nhiên nó sẽ bị dính bị hít như này nhưng mà với cái bộ hột tài xỉu nhẹ này thì hoàn toàn không dính không hít anh em thấy đúng không ạ không dính không hít một chút nào nắp đây chỉ là cái nắp sơn hoàn toàn bình thường không dính không hít gì cả còn với bộ hột tài xỉu à, nam châm đây hột châm tất nhiên nó bị dính bị hít như này đó đây nó là một cái cách chơi tài xỉu mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả nên anh em cứ yên tâm hoàn toàn khi đi ờ, tất cả những cái sóng sới còn bây giờ tôi sẽ dọi qua đèn cho anh em xem đây hồ rất là trong hoàn toàn không tang 100%